Số 1 Có 1 này Tập nghiệm của bất phương trình Loga cơ số 2 của 4x nhỏ hơn 3 Nhỏ hơn 3 Chúng ta có 4 tập nghiệm là ở 4 đáp án Đan A nghiệm nằm trong cái khoảng từ 0 cho đến 2 Đan B tập nghiệm là cái khoảng từ âm vô cùng cho đến 2 Đan C tập nghiệm là khoảng từ 2 cho đến dương vô cùng. Và cuối cùng, đàn đề Tập nghiệm là khoảng từ 0 cho đến dương vô cùng. Được chưa? <clears throat> Vậy bây giờ thầy sẽ cùng các em giải quyết câu số 1 đấy nha. Chúng ta để ý ở đây bất phương trình loga của chúng ta chưa về dạng cơ bản này. Đúng chưa? Vậy chúng ta biến đổi đi một chút thì nó sẽ về dạng cơ bản. Khi đó chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán này. Được chưa? Để bây giờ chúng ta sẽ đi cùng giải quyết câu số 1 này. Các em chú ý ở đây, bất phương trình ở câu 1 nó chưa thuộc cái dạng này, chưa giống hệt đúng chưa? Vậy thì chúng ta phải biến đổi. Vậy trước khi biến đổi thì chúng ta phải làm điều kiện cho loga này tồn tại. Hiểu chưa? Nhớ là nếu như là bất phương trình này thì chúng ta biến đổi tương đương luôn. Tuy nhiên chưa thuộc dạng bất phương trình này. Vậy chúng ta biến đổi, biến đổi thì chúng ta phải có điều kiện. Điều kiện để tồn tại đã. Điều kiện đó là 4x phải lớn hơn 0. 4x lớn hơn 0. Điều này tương đương với x lớn hơn 0. Đây là điều kiện để bất phương trình loga tồn tại. Vậy chúng ta biến đổi một chút. Ta có đây. Thầy viết lại đề loga cơ số 2 của 4x nhỏ hơn 3. Đúng chưa? Điều này tương đương với loga cơ số 2 của 4x nhỏ hơn loga cơ số 2 của 2 của 2 mũ 3. Đúng chưa? Đấy, 3 sẽ biến thành loga cơ số 2 của 2 mũ 3. Đến đây Chúng ta bắt đầu xét. Ở đây cơ số là 2 rõ ràng lớn 1. Vậy nó xảy ra vào trường hợp số 1. Điều này tương đương với bất phương trình sẽ giữ nguyên chiều đó là 4x nhỏ hơn 2 mũ 3 tương đương với x sẽ nhỏ hơn 2 mũ 3 là 8, 8 chia cho 4 vậy còn lại là 2. Được chưa? Kết hợp với điều kiện này. Kết hợp điều kiện ta được